người yêu hơi sao em dối gian như vậy em hứa chỉ yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng thể ước có nhau dài lâu giòn nước mắt anh rơi trái tim yêu mềm nhiều hơn người hứa sẽ mãi ở bên anh thôi chỉ yêu riêng anh mà thôi giờ người nói có chia tay tình nhật phá theo máy bay yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng thể ước có nhau dài lâu giòn nước mắt anh rơi trái tim yêu mềm thì giờ đây đơn đau nhiều hơn lời hứa sẽ may ở bên anh thôi chỉ yêu riêng anh mà thôi giờ người nói câu chia tay tình nhạt phai theo mây bay em khiến quê mi anh lệ cay giờ em bên anh ta cầm trên tay bông hoa người hạnh phúc anh đây đơn đau giờ anh chỉ muốn biết lý do người lừa dối anh bấy lâu nay làm cho anh đau thật đau giờ chẳng thể bên được nhau giờ đây xa nhau như vậy em hứa chỉ yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi theo người làm con tim anh thân đau ngày hôm qua đôi ta nắm tay nhau và cùng thề ước có nhau dài lâu Giòn nước mắt anh rơi trái tim yêu mềm một mình anh ôm nhớ thương người yêu hỡi sao em dối dám như vậy em hứa chỉ yêu mình anh giờ đây em quay lưng bước đi có nhau dài lâu do nước mắt anh rơi trái tim yêu mềm một mình anh ôm nhớ thương Trường gian cần mơ Bám giang thì cần có bờ Yêu chẳng cần cớ Thứ ta cần là cậu cơ Cả ngày thì nhung nhớ đem về lòng lại bơ vơ Cứ mai mộng mơ Về một chuyện tình sẽ thân bất ngờ Cứ chờ ngày đó Mà lòng thì hoài lắng lo Có một cơn gió Câu cùng ai chung chuyện đó Chẳng biết làm sao Chỉ biết ước ao sẽ đến một ngày một ngày tôi sẽ nhớ tới tình cậu thế nào tình yêu đâu phải là chuyện của hai người đôi khi tình yêu đâu phải là cùng khóc hay cười cứ âm thầm bên đời để đơn giản là được nhìn thấy câu cười xưa nay đơn phương biết rằng là cho ăn sương con tim ta thương những người nào có vấn vương chẳng biết có phải kia khi tình yêu đâu phải là cùng khóc hay cười